chủ nghĩa xã hội trong mắt Tổng bí Thư Trọng có gì thực sự mới? Nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa công bố hình dung của ông về những nội dung chính cần lưu tâm tới chủ nghĩa xã hội và con đường, thực tiễn đi tới mục tiêu này tại Việt Nam trong một bài viết mới được giới thiệu rộng rãi trên báo chí chính thống nhà nước. Trong bài viết có tựa đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – được nhiều báo của nhà nước Việt Nam đăng hôm ngày 16 tháng 5 năm 2021 trong dịp Việt Nam sắp đánh dấu 131 năm sinh của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một tuần ngay trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, ông Nguyễn Phú Trọng đề cập bốn vấn đề chính. Đó là chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – và thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì. Và ông kết luận điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Marx, Lenin, học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt đệ của chủ nghĩa Marx. Tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa. Học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào sơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống. Sơ cứng, không tìm thấy luận điểm mới. Hôm 17 tháng 5, từ Việt Nam, một số nhà hoạt động, quan sát thời sự chính trị trước hết chia sẻ khái quát góc nhìn và cảm nhận chung của mình về bài viết này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cảm giác đầu tiên của tôi sau khi đọc xong bài viết của ông Trọng là thất vọng vì không tìm thấy những luận điểm mới, trái lại lối lập luận sơ cứng đó đã được bộ máy tuyên truyền của nhà nước này lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ 30 năm nay, từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định, nguyên phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Vũ Bình, nhà hoạt động, cựu biên tập viên tạp chí Cộng sản nói, bài viết của ông Tổng Bí Thư, như tôi thấy là một sự xào xáo lại hoàn toàn nội dung cũ, đã đăng tải giải rác 20 đến 30 năm qua, Điểm mới là có thêm một số dự kiện mới cả trên thế giới và Việt Nam để minh họa cho những quan điểm, nội dung cũ. Vẫn là sự bế tắc hoàn toàn về khái niệm chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Còn từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nêu nhận xét. Theo tôi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ hơn lựa chọn từ lâu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới đặc biệt sau khi ông tiếp tục nắm quyền tối cao ở nhiệm kỳ thứ ba. Về lý thuyết, Tổng bí thư muốn khẳng định giai đoạn phát triển dựa trên chủ nghĩa chuyên chế mới, có nội dung khoa học thực hay chỉ là ngụy biện. Đi vào bốn điểm cơ bản, then chốt được đặt vấn đề trong bài viết của Tổng bí thư Trọng. Các ý kiến bình luận thêm với BBC. Khi đã không làm rõ được khái niệm chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thì toàn bộ những vấn đề ông Tổng Bí Thư nêu ra, theo tôi, không có nội dung khoa học, chỉ là ngụy biện. Các nội dung và so sánh với thực tiễn chỉ là gượng ép, ông Nguyễn Vũ Bình phát biểu. Nhưng quan trọng hơn hết là nó không cho thấy bản chất của nền kinh tế và chế độ. Đó là một nền kinh tế có số nợ gấp 3 đến 4 lần GDP và không có khả năng trả lãi, chưa nói trả nợ gốc. Còn chế độ đã tạo ra tầng lớp dân oan và sự rồn nén cùng cực của tất cả các giai tầng trong xã hội. Ông Phạm Quý Thọ nêu ý kiến của mình. Cũng như chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, đây là khái niệm đã được kiểm nghiệm ở nước này trước tập cận bình. Còn ở Việt Nam, trong góc nhìn của tôi, có khác biệt nhưng chưa được thảo luận công khai. Tôi cho rằng ông Tổng Bí Thư viết bài trên nhằm mục đích này. Từ Sài Gòn, Ông Lê Công Định nói thêm, Tôi thấy rằng định nghĩa về chủ nghĩa xã hội của ông trọng giống cách mô tả về mục tiêu của bất cứ xã hội nào trên thế giới, khiến không ai thấy được cốt lõi của thể chế xã hội chủ nghĩa là gì, ngoài vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản là điều mà không xã hội hiện đại nào có. Mặt khác, những khuyết tật của chủ nghĩa tư bản mà ông Trọng mô tả chẳng hạn kinh tế suy thoái đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa. Đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng, khoảng cách giàu, nghèo ngày càng lớn, làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn, xung đột giữa các sắc tộc, đều có thể dễ dàng tìm thấy ở xã hội Việt Nam ngày nay. Và tôi e rằng những bất công của xã hội Việt Nam còn tệ hơn ở những nước gọi là tư bản chủ nghĩa đó, vì Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển hoang dã mà các nước đó đã trải qua 200 năm trước. Đảng Cộng sản Việt Nam ở đâu trên thế giới? Trong thời gian Đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội 13 vừa qua tại Hà Nội, nhà báo, học giả Behaton, hiện sống tại Colchester, Anh Quốc nói với BBC nhận định của ông về quan hệ Anh, việc trong những năm tới, khi Anh bắt đầu tìm kiếm đối tác bên ngoài châu Âu sau Brexit, và những khác biệt giá trị giữa hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay và các tiêu chuẩn phương Tây. Ông Bill Hatton là cựu phóng viên BBC thường trú ở Hà Nội, nay là học giả thuộc Viện Chatham House, London. BBC Câu hỏi đầu tiên, ông có thể cho biết nước Anh hậu Brexit có thể trông đợi gì từ Việt Nam trong 5 năm tới? Quan hệ thương mại phải dựa trên các giá trị nhất định. Bill Hatton trong 5 năm tới, thực tế của Brexit sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế Anh. Anh quốc sẽ khó khăn hơn khi trao đổi thương mại với Liên hiệp châu Âu và chính phủ Anh hy vọng các doanh nghiệp sẽ tìm cách xuất khẩu tới những thị trường xa hơn. Đó là một phần lý do anh muốn tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Anh quốc cách xa khu vực Thái Bình Dương, nhưng đối với các doanh nghiệp và dịch vụ số, khoảng cách không là vấn đề lớn là một thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Việt Nam có thể trở thành một đối tác thương mại quan trọng hơn của Anh. Anh cũng muốn hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực ngoại giao, trong khi Trung Quốc tiếp tục thách thức trật tự thế giới. Cũng sẽ có hợp tác giữa Anh và Việt Nam về luật hàng hải và an ninh, hoạt động gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu và các vấn đề quốc tế khác – anh quốc sẽ muốn làm việc với các quốc gia khác về các vấn đề này, cho dù qua Liên minh an ninh ngũ nhãn phải y với Mỹ, Canada, Úc và New Zealand hay các quốc gia châu Âu khác hay các thỏa thuận ít chặt chẽ hơn trong khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Chẳng hạn, Anh quốc hy vọng Việt Nam sẽ ủng hộ nỗ lực của Anh để trở thành một đối tác đối thoại của ASEAN. Tuy nhiên, Quan hệ của Anh với Việt Nam sẽ luôn có sự hạn chế do sự chấn áp đa nguyên chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều nhà quan sát sẽ tìm kiếm các ví dụ cho thấy chính phủ Anh vi phạm các cam kết nhân quyền sau Brexit và điều đó có lẽ sẽ làm các nhà ngoại giao thận trọng hơn. Tuy nhiên, Anh Việt có thể hợp tác trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu và nạn buôn người. BBC Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm gì chung với đảng thiên tả nào ở Tây Âu không? Bill Hatton Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có mối liên hệ truyền thống với nhiều đảng Cộng sản và cựu Cộng sản ở châu Âu. Các mối liên hệ này có thể hữu ích cho những vấn đề cần vận động như chất độc màu da cam hay tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, chúng không đủ để hỗ trợ nhu cầu mở rộng quan hệ ngoại giao của Việt Nam hiện nay. Hiện không có đảng chính thống nào ở EU muốn làm việc trực tiếp với đảng Cộng sản Việt Nam. Có một niềm tin cốt lõi trong văn hóa chính trị châu Âu rằng các đảng phải phải được tự do tổ chức và tham gia vào các kỳ bầu cử và điều đó là không thể ở Việt Nam. Do đó, tất cả các đảng có uy tín sẽ tránh có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chính phủ châu Âu sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về những vấn đề cụ thể và sẽ có cơ hội hợp tác với các tổ chức Việt Nam. Tuy nhiên, các chính phủ châu Âu đã thất vọng khi thấy rằng tất cả các nỗ lực để khuyến khích đa nguyên chính trị ở Việt Nam trong 30 năm qua đã có rất ít tác động. Giờ đây họ chán nản hơn nhiều với Đảng Cộng sản Việt Nam. BBC Gần đây ông đã có buổi nói chuyện về cái gọi là các nhóm lợi ích trong nền kinh tế và chính trị Việt Nam. Phải chăng ông cho rằng các nhóm lợi ích là con đường tự nhiên như các tập đoàn tài phiệt của Nga mà Việt Nam phải trải qua để trở thành một quốc gia giàu có. Bill Hatton Việt Nam dường như đang trở thành một quốc gia được thống trị bởi những tập đoàn tài phiệt. Có một số người cực kỳ giàu có, có mối quan hệ thân mật với đảng cầm quyền và có thể tác động đến chính trị và kinh tế có lợi cho họ. Và đảng có vẻ cũng nhận thấy họ đạt được một số lợi thế khi có thể sử dụng các tập đoàn tư nhân lớn làm công cụ cho chính sách kinh tế của mình. Vì vậy, Vingroup chẳng hạn có thể đi tiên phong trong chính sách phát triển ngành sản xuất của nhà nước và đổi lại, họ được hỗ trợ rất nhiều qua những thay đổi về luật pháp, trợ cấp kinh tế và thậm chí cả gián điệp công nghiệp. Vì vậy, có một mối quan hệ cộng sinh giữa giới tài Việt và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ đó không phải lúc nào cũng là một quan hệ dễ dàng. Đôi khi quyền lực của giới tài Việt trở nên quá lớn và phải bị lấy bớt đi, đây có vẻ là một tiến trình mà nhiều nước đang phát triển đã đi qua. Chủ nghĩa tư bản thân hữu là một đặc điểm của nhiều nền kinh tế của các công hội châu Á trong thập niên 1990 chẳng hạn. Mối quan hệ thân mật giữa các doanh nghiệp và chính trị ra là một trong những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Chúng cũng là một đặc điểm của giai đoạn phát triển kinh tế trước đó ở nhiều nước giàu. Cái gọi là thời đại vàng son ở Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19, có các nhà tư bản độc quyền sử dụng đủ loại chiến thuật hợp pháp và bất hợp pháp để tiếp tục kiếm tiền. Tuy nhiên, sự tồn tại của một nền dân chủ, một nền báo chí tự do và các tổ chức công đoàn độc lập cuối cùng đã dẫn đến sự kiểm soát cái gọi là tập đoàn tài Việt và sự chia sẻ của cải giữa những bộ phận xã hội rộng lớn hơn. Việt Nam thiếu dân chủ, báo chí tự do và các tổ chức công đoàn độc lập, vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu nước này